Chào mọi người, quay lại kênh uh, à, cân máy câu uh, Nhật của mình Hôm nay uh, mình lại có uh, một số máy <coughs> Máy câu Chino này Máy năm này, máy câu biển này Đây Đầu tiên mình giới thiệu con này trước đấy ha Con này là Shimano Holiday Spin 4000 Đó khối carbon thân kim loại của carbon thân kim loại nhé đây khối này của sống này mô sống đây ok con này sản xuất ở Malaysia nha mọi người gập tay đổi tay trái phải con nào cũng gập tay đổi tay trái phải được hết con nào không được thì mình sẽ nói nhé này khóa này ok rồi đây con này á, thì cược số 3 vào 200m cược số 4 150m cược số 5 vô 110m đây ratio thì mình thấy không ghi ok Máy rất là mượt nha mọi người Con này con số 1 Số 1 này mình bán 350 nha mọi người 350 Số 1 Rồi số 2 Số 2 con này là Multimaster Ryobi SS SS 1000 Ryobi Con này thì là khá là ngon con này là ở trong này á bạc của nó nó chơi bạc đồng tháo nha mọi người đây bạc ở đây là bạc đồng tháo này đây con này toàn thân là carbon hết cho mọi người toàn thân là carbon đây máy êm họa này đây một pin là một pin sống sai thật của con này thì khoảng tầm 2 ngàn nha mọi người đây đây nó ghi 1 ngàn không sai thật của con này chắc khoảng uh, ngàn rưỡi á ngàn rưỡi đây cả này con này thì lấy cá tối đa khoảng uh, 4 kg gần 4 kg nói chung là tùy theo kỹ thuật của mỗi người nữa mình đi ra bè nữa nha mọi người đổi tay trái phải gặp tay đâu ok đó cược số 2 à, 160m cược số 3 120m cược số 4 90m ok con này thì toàn thân là carbon nhập em đâu đã cược này hình như bằng đá này alo vâng chào anh dạ vâng dạ vâng đúng rồi 243 trên 50 ai trên 9 đó. thì anh phải qua xem cho em đâu bị được đấy Dạ có. Đây, con này con số 2. Con này mình bán 300 ngàn nha mọi người. 300. Ngoài hình con rất là mới nha mọi người. Số 3. Số 3 con này là Shimano Carbon Matic 2000 con này sai con này khoảng uh, ừ, khoảng tầm hai ngàn nhập bé nha mọi người nhập bé đây cổ này cổ đồng cột này cột trơ được nha mọi người cột trơ được nhé đây cột trơ được này ok này có kim loại thân carbon gập tay đổi tay trái phải đây khóa này khóa này đó ok con này thì à, ratio của nó à ratio nó ghi này 4.6 này mọi người ratio 4.6 cước cược số 4 120m cược số 3 150 cược số 2 225m Cuối này con xấu rồi đây một con máy đây Japan này à, máy size khoảng 2 ngàn này cột trợ lực này đó mô pin sống kim loại thanh carbon tay gập rồi tay trái phải ok ở đây thì à, ra cửa bằng đá không có sơ rỉ rồi ok còn đây có số 3 mấy bạn 500 3 500 số 4 số 4 là một con con này tay đôi máy rất êm nha mọi người đây nó bị mất hai cái xu ở đây rồi không sao hết đó con này đai qua đai qua nhưng để mình xem mã hàng là gì nè đây của 2.500 t rồi sai con này khoảng 2 ngàn rưỡi tới 3 ngàn Rồi mình chỉ thấy được vậy thôi nha mọi người Nó bị mơ thông số ở đây hết rồi con à, cước, thông số cước đâu đợi mình sẽ xem thử nhá cái này mơ quá đó mình thấy sóng thông số cược nè mọi người à, mơ quá đó không thấy thông số cược này cổ đây là cổ đồng đó mình cho mọi người xem cái cột ở phía trong luôn nhá một số anh cứ à, nói là phải mở cột cho mọi người xem thì ok mình mở cột cho mọi người xem đó ok máy này thì toàn bộ mình chưa vệ sinh mọi người phải về phải vệ sinh này nha mọi người đây khuyên ra cửa có nắp chụp này đó ok máy rất là mượt nhá dòng này rất là mượt con này thì sản xuất Japan luôn đây Japan luôn Hộ kim loại toàn thân carbon ok con con số 4 mình bán 600 600 số 5 số 5 con này ờ, là Shimano Holiday Spin 3000 cuối carbon toàn thân carbon à đâu cái này kim loại kim loại này đây cổ động mọi người xem cốt mình mở cốt ra mọi người xem luôn ok rồi con này thì uh, cược số 2 220m, cực số 350m, cực số 4 100m. Máy mượt nha mọi người. Đó. Khóa. Rồi, con này thì sản xuất Singapore. Singapore. Đây. Size thật của con này cũng khoảng tầm 3 ngàn Đây, cho ra cược đây. Rồi ok. con này mình bán 300 nha mọi con số 5 300 5 300 rồi số 6 Shimano à, Aenos 2.500 con này size thật của nó cũng khoảng tầm 2.500 sản xuất Malaysia đây Đây, à, con này cổ nóng rồi cổ kim loại Đó, để mọi người xem cái cột phía trong luôn nhé đây ok con này thì cửa số 2 vào 170m à, cược 2 vào 150m cược số 3 vào 120m đây một biến động của kim loại thân thân này thân à, cũng thân kim loại luôn mọi người này. máy này thì rất là mượt cho mọi người Okay. Made in Malaysia Shimano dòng này dòng đời mới rồi rồi con này là con số 6 Ủa 2, 4, 5 6 rồi ok con số 6 số 6 này mới bán à, bảy trăm nha mọi người bảy trăm rồi tiếp con mày ngang cầu biển đây nhà dạ, cối khóa này rồi đây Shimano Gold cốt size CS 4000 A400A chạy 3 bi màu vàng đây con màu vàng gold sản xuất Malaysia cái chỗ ra cược này á nó bị gì á người ta mình thấy người ta buộc lại đây buộc lại nhỏ keo ở đây nhưng mà thấy con nó con à, dung tốt nha mọi người cái tiếng kêu đó nó phát ra chỗ này này đó <laughs> chứ không phải do trong máy đâu máy rất là êm nha đó. máy rất là mượt nha mọi người cái tiếng kêu đó nó phát ra chỗ này này đó đó đó <laughs> đây Malaysia con này nếu như tính sai mấy năm á thì con này khoảng uh, tầm 4 tới 5 ngàn <coughs> con số uh, à, 7 con số 7 này mình bán 400 nha mọi người 7 400 rồi tiếp đây đây có con này là gì đây Zipcat 50 Radio 5.1 Con này sản xuất Korea Đây Chỉnh cối này Máy thì khá là mượt Đó Xiết này Nhà cối này này khuyến này khuyến đá nha mọi người <coughs> khuyến này khuyến đá nhá đây tính theo size máy năm thì con này khoảng là size 3 ngàn con số 8 à, con này mình bán 400 nha mọi người rồi ở đây còn mấy con này là chinu này mở ra để mở cái ở cái cổ này ra nha mọi người ở cối này ra đó rất là đẹp ok khuyên này khuyên đá này con này hiệu à, pro pro x pro x máy rất là êm máy rất êm nha mọi người đây này nhà cối ok con này chạy 2 bi này RTO con này từ 6.1 rồi nha mọi người RTO 6.1 đây RTO 6.1 2 bi khuyên ra cửa hay khuyên đá cược số 2 mua 150m cược số 3 vô 100m nha mọi người còn đây con số 9 mình bán 450 ngàn chín 450 <coughs> rồi tiếp một con chinu của Shimano <laughs> máy rất là êm nha mọi người đó khóa này ok đây nhà cổ này Shimano con đây là toàn bộ à, titan nốt hết mọi người đây cái này đồ à, nhầy của cối ok rồi bụng nó có ghi cược này cược số 7 à, cược số 4 70m cược số 2 100m cược số 3 150m rồi con này là Titanos Supiso 1000 Đúng rồi, giá con này khoảng 1000 đây Ok Con này mình bán 250 Con số 10 250 nha mọi người 11 11 <clears throat> con này cũng là chinu carbon Chino Jacker đây qua đây cái này đồ à, nhảy của cối nhả ra cái này Đấy. khóa này mở khóa này nhà cối này ok on off à, thế tiếng kêu cả thả đấy <laughs> đây ok này khuyên ra kiểu băng đá này cái này khá là đẹp nha mọi người rồi sản xuất Japan nữa này nhôm gỗ này đây quá con này con số 11 mình bán 250 250 rồi tới đây là kết thúc video của mình rồi nha mọi người rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình